Kính chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu đến các bạn Một dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật Đây Đây là nội thất bên trong của bếp Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những chức năng bếp cho các bạn xem bếp thì xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 150 ngàn tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh gò gỉ ga đây cảm biến khóa ga an toàn tránh gò gỉ ga bây giờ tôi sẽ à, thực hiện là phá ra khi gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở ba bếp lên bếp thì có điện à, loại bếp nướng điện loại khi sử dụng tôi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện khóa ga khi gió thổi tắt lửa thì từ 7 đến 5 giây chiếc sẽ tự động khóa ga sẽ kèm theo tiếng bếp có bếp thì đóng cà le ha đó giờ cả ba bếp đều phá ra thực hiện là phá ra khi gió thổi tắt lửa đó ba bếp nó phá ra công tắc vẫn còn mở nha các bạn loại dễ dàng vệ sinh khi sử dụng mở lên là sử dụng không mất thời gian và công sức đốt lửa than nướng được mọi loại thứ các bạn mỗi lần nướng thì cắt từ ờ, thịt rồi gà rồi cắt từ mỏng từ 2 cm phá ra khi nước cạn nồi bây giờ tôi sẽ ờ, thực hiện khóa ga hay nước can nồi tôi sẽ dùng hai tấm sắt dày này để lên để thay thế cho hai cái đá nồi các bạn ở nhà xài thì nên xài cái à, nồi dày á đá dày á thì nó mới uh, nhiệt nó mới đủ nên nó mới thực hiện những uh, à, chức năng là phá ra cái nước cạn nồi còn các bạn sử sử dụng nồi mỏng thì các bạn có thử cái buổi cũng không có phá ra được nhiệt độ của nó nhiệt từ hai trăm rưỡi đến 300 thì nó mới phá ra bên tay phải của tôi là nó 230 đây bếp bên trái của tôi đã khóa ra nhiệt độ nó là hai trăm rưỡi đây bếp thì đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên an toàn hàng đầu nên khi các bạn mở bếp công tắc một bên để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích của bếp để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao hơn bếp ga Việt Nam hơn pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con con thỏ con ó dùng được 15 ngày pin Panasonic Toshiba thì dùng chỉ được 30 ngày thôi shop có tặng kèm pin sạc sử dụng được 3 đến 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin từ 2 năm đến 3 năm giúp các bạn không tốn chi phí mua pin nữa bây giờ biết bên trái tôi đã khóa ra luôn còn mà để khắc phục về pin đó pin nè shop tặng kèm tặng kèm theo sử dụng từ từ sạc mỗi lần sạc thì sử dụng từ 3 ờ, đến 4 tháng mỗi lần sạc bảo hành của pin là từ 2 ờ, đến 3 năm giúp khách không tốn chi phí mua pin nữa nó kèm theo cái ờ, rồi rồi cặp lò xo này nè với sợi dây dài 3 mét các bạn ờ, cắm sạc qua đêm hay là sử dụng đều được thì mỗi lần các bạn sạc thì từ 18 tiếng ha đây đây nó có cái lỗ của pin này đây có cái lò xo gắn vô Đó. cộng thì các bạn cho ra ngoài dấu trừ vô trong đó bạn mở lên mà lửa nó đánh gì là bên dạng còn đầy nhiệt lửa đánh gì đó là pin đầy đó. clip này thì ông có ờ, chế độ hẹn giờ các bạn bên shop có ờ, bán thêm cục hẹn giờ hẹn giờ từ 1 đến 60 phút chấm 80 ngàn một, một cái hẹn giờ này các bạn tiện lợi khi mà nấu nướng các bạn không phải canh chừng bếp nữa giúp các bạn có thời gian chăm sóc gia đình hơn không lo không lo nấu quên tức là tiết kiệm ga tiết kiệm tiền và đảm bảo an toàn cháy nổ bên shop thì có bán thêm cái ờ, quanh ga Camulet 345m an toàn tiết kiệm ga đánh lửa xanh có chức năng gắn nắp à, ga tự động phù hợp với 100 trăm bếp ga nội địa đặc biệt thì dòng bếp ga ở bên shop rẻ ăn khuyến mãi thì phân phối có chế độ gan chiên thoải mái không lo bị à, bếp bị tắt lửa bếp những nơi khác bán thì không có chức năng gan chiên này shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu nếu bếp có lỗi liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn xem trên YouTube hay trên TV có thể đọc vào vào mod để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem cảm ơn các bạn hẹn các bạn buổi livestream tiếp theo